Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Đỗ Trọng Huyền Châu đến từ lớp IGK45. Sau đây mình xin trình bày về các phong độ ung thư tiền liệt tuyến theo UICC hay còn gọi là Hiệp hội phòng chống ung thư quốc tế năm 2002 gần TNM. Trước khi tìm hiểu phong độ, chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi đánh giá giai đoạn ung thư tiền liệt tuyến theo UICC 2002 về TNM A. T2B là u còn trong tiền việt tiến, lan tả hơn 1 phần 2 thùy, chưa lan 2 thùy. B. T3B là u lan ra ngoài vỏ bao. C. T1C là ung thư tiền việt tiến phát hiện bằng sinh thiết. Và câu D, A và C đều đúng. TNN có nghĩa là T là tumor là khối u, N là nồi, có nghĩa là u di căn vùng hạt và M là metastasis, sự di căn. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về khối u là T. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về công độ lâm sàng T0 không có bằng chứng về khối u nguyên phát T1 khối u không rõ ràng về mặt lâm sàng không sờ thấy hoặc không nhìn rõ T1A phát hiện mô học ngẫu nhiên của khối u trong 5% hoặc ít hơn các mô bị cắt bỏ T1B phát hiện mô học ngẫu nhiên của khối u trong 5% mô được cắt bỏ T1C khối u được xác định bằng sinh thiết kim T2 giới hạn trong tiền việt tiến T2A liên quan đến 1 phần 2 của một thùy hoặc ít hơn T2B liên quan đến hơn 1 phần 2 một thùy không phải cả hai thùy T2C liên quan đến cả hai thùy T3 dài qua bao tiền việt tiến T3A mở rộng ra ngoài bao, T3B xâm lấn các túi tinh, T4 khối u cố định hoặc xâm lấn các cấu trúc lân cận không phải túi tinh, cơ thắt ngoài trực tràng, cơ đòn thành chậu. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi ở đầu bài, mình xin chọn đáp án D là cả A và C đều đúng. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.